dân cũ chi diệt thù ta cứ đi băng qua lửa đạn hiếm nguy ta sợ gì là quê hương thành đồng chống mỹ đất lửa hoa hồng là đất anh hùng cũ chi đón mi xanh hô bò mầm lúa vườn dưới pháo giết rằng mỹ À, đã đến mùa thu hoạch công ty Tân Bắc Bắc Giang đến đây để thăm khu miệt vườn này và để thưởng được thưởng thức những trái cây đặc sản à, dùng phân bón Zinic Tân Bắc Bắc Giang hiệu quả chất lượng cao như thế nào cây sầu riêng nó chưa có trái còn đây có cây có trái nó mới rụng một trái đây à, à đây à, à, rụng một trái à rụng rồi đúng rồi trời ơi may quá thôi mình phun à thôi đi à, mình ờ, thử ờ, thử kiểm tra xem là thế nào rồi, rồi. xem trái nó chín thì à, thì dĩ nhiên nó nó sẽ đây à, chắc để, chín rồi để nhận xét về cái trái này xem này. bây giờ đầu tiên á bà con muốn cái trái cây mà đây. không có thuốc á đây các bạn nhé đây này đây, cái cuốn đó này cuốn nó, cuốn nó rụng xuống đây tương nguyên đây và cái cuốn này nè nó sẽ còn đây. Vâng. tươi đây. Vâng nếu như cái cuốn này nè mà nó bị héo đi có nghĩa là đến tay bà con người ăn được là từ 7 cho đến 10 ngày à. chắc chắn cái cuốn này nó sẽ héo vâng. và trái nó bị xử lý thuốc à. còn cái thuốc như thế nào thì mình không biết mình không dám nói vâng. nhưng đây là sầu riêng sạch sầu riêng rụng cuốn nó vẫn còn tươi cuốn vẫn tươi nguyên các cuốn không bao giờ héo nhăn nhó gì hết à. gọi là sầu riêng sạch và sầu riêng rụng vâng. rồi mình sẽ đi lấy dao nhá khui cho chị vâng. tân thưởng thức luôn vâng. cái sầu riêng không cầm được để dưới đây đứng gần tôi chừng nó rồi rồi à, à? à, đây cứ đứng ở đứng đứng chỗ đấy vừa rơi vào đâu lắm ở đây chủ vườn cứ sáng ra đây, thì... thưa các bạn là sầu riêng đây chỗ, cứ chỗ sáng là chưa chưa thu đây hàng, uh... Ờ, đây là chủ vườn chỉ có sử dụng là sầu riêng dụng để bán thôi chị chị chị, chị rửa tay đi em em khui cho chị dùng liền đây nè nè cái cái vòi nước chỗ nãy à đây thưa các bạn là đây là anh hiệp anh sẽ khui liền nhá khui ra khi mà nó mới chín thì cái khui nó khó hơn để một hai ngày rồi mới, mới rụng mới thì là cái nó vẫn còn tươi nó còn tươi để một một hai ngày thì nó dễ khui thôi đội mũ đội mũ à. nắng đó chị nắng nắng chị đôi mũ à vâng ờ, bà con ở ngoài bắc thì không biết là lựa sầu riêng như thế nào thì tí nữa ông Hiệp ông có thể hướng dẫn bà con để <coughs> rồi, đây. rồi đây là cái giống sầu riêng chính hóa vâng à, chính có nghĩa là là chính đó nhưng mà hóa có nghĩa là hóa học á tên tên của cái người đó làm ra à. thì nó sẽ ngon hơn đi sáu bây giờ chị ăn thử đi đây đây, đây. rồi đây. chị cảm nhận vâng nó ngon hơn đi sáu vâng để cứ thử ăn đi chị ăn đi đấy à. thử có cái cảm nhận cây sầu riêng chín cây các bạn ơi để tôi xem xem nào đây thì các bạn này là vàng ươm này vàng như mỡ gà luôn các bạn này cái độ béo nó cao hơn sầu riêng khác vâng. bảo đảm luôn đúng rồi để, để tôi lấy một muối nhá ông ờ, nhận xét về cái sầu riêng này thế nào đây các bạn này đây. thơm của nó này thì ờ, bà con thấy khi mình dùng cái silic đó cái ừ. vỏ nó nó mỏng hơn nè ngọt quá nó mỏng nó ngọt vậy thế nhỉ à, bảo đảm sầu riêng củ chi cái độ ngọt nó khác nhưng sầu riêng khác cứ ăn rồi sẽ biết vâng cái à, vỏ nó mỏng các vỏ bạn rất là mỏng nha vỏ mỏng vỏ mỏng tan à. cơm dày còn khi mới rụng á nó khó khui là do bên trong này nè nó giữ à. nó giữ chặt cho trái rụng xuống đừng có nứt à. à. cái nguyên Hay lý quá. trái sầu riêng thì cái trái cái trái sầu riêng thái á, cái trong ruột này nó sẽ dày hơn lý do gì để cho thời gian vận chuyển nó dài à. trái sầu riêng thái không bị nứt hai là cái cái chỗ đấy có khả năng là thu lon cho nên trái sầu riêng thái nó dày và nó nặng ký hơn à. nếu như sầu riêng này thì tỷ lệ là 4 cân thì nó sẽ ra một cân cơm. À. à. còn sầu riêng thái thì tỷ lệ nó có thể là 5 cân nó mới ra một cân cơm. à. À. à, à. Dạ. cái vỏ nó dày để thời gian vận chuyển nó lâu hơn nó không bị nứt nó, không, không bị, bị hư vâng. À, sầu riêng chính hóa thì mỏng vỏ hơn nói về chính hóa bà con một số người bạn ngoài bắc của hiệp cũng biết về chính hóa à, chính hóa, hóa rồi dạ. à, cái mơn rồi à, chuông bò đó ừ. những cái dạng sầu riêng này vâng. đít của nó là đích tròn ha anh quay cho à. khách xem đích tròn đít tròn đúng ri sáu là đích nó dài <coughs> đây là một súng à, đó. súng này là súng à, chín hóa chín, chín hóa, hóa. chín hóa chín hóa là tên của tên của ông đó thứ chín ông à. tên hóa ông đã sáng tác à, ra cái ông đã lai ghép ra lai ghép ra cái dạ, nổi tiếng miền tây vâng. À, vâng sau đây thì mời các bạn à, thưởng thức sầu riêng cái độ béo nó cao hơn Sinic Tân Phát Bắc Giang và nói với bà con trong sầu riêng á mà mình ăn á có cái vị nhẫn thì mới sầu riêng ngon sầu riêng mà không có vị nhẫn không bảo là sầu riêng ngon thế à? cứ thử đi rồi sẽ no hẹp nói đúng hay sao vâng. có vị nhẫn thì sầu riêng đúng là sầu riêng ngon nhẫn là cái gì ạ chị ăn chị cảm giác nó hơi nhẫn nhẫn cái miệng chị đó giống như à. mốt đắng nhưng mà nó rất là ít nhẹ nhẹ nhẫn nhẫn còn chín nó ngọt ngay hết thì không phải ngon đâu à thế đúng rồi nó hơi chỉ hơi. chát chát miếng miệng ừ. à nó nhẫn nhẫn nó hơi hơi cái độ nhẫn nó rất ít đúng rồi Tức là nó, nó không phải ngọt như trái măng nó cục. không là ngọt như đường nó không phải ngọt như trái măng cục mà nó không phải ngọt như đường đúng rồi là hơi có nó hơi nhẫn nhẫn. nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn như kiểu mình à, hơi hơi chát chát nó giống giống như mướp đắng nhưng mà nó phản hạn như một phần trăm của mớp mớp đắng thôi vâng đúng rồi đó nó thật hơi, là sao hơi, ngon nhưng mà phải người nào tinh mới nhận ra đúng rồi còn đấy nhà vườn nói mới biết được chứ người ăn không cảm người nhận ăn được không cảm nhận được người ăn chỉ cảm nhận được là cái độ béo, ngậy ngon. độ béo độ ngọt độ ngậy độ béo độ bùi của nó đó. đấy đây để tôi ăn tiếp miếng thứ hai nữa ăn một miếng vẫn chưa ra hạt <laughs> phải ăn hai miếng mới ra hạt hạt lép mà quá tuyệt vời ừ. chú bê cái đó lên để giới thiệu bà con đây bà con xem nhé thì cứ nhìn cái vỏ đó đây đó cái đường vỏ nó đây thì cái ruột ừ. của nó đây cái ruột nó để nó chặt nó giữ vâng, cho chặt mắt này nhìn nó rõ hơn đó đấy đấy đấy đúng rồi thì cái thằng thái cái đường ruột ừ. này nó rất là lớn vỏ nó ừ. dày để nó vận chuyển xa thì gọi là sầu riêng thái đây. để nó bảo đảm không bị nứt không bị hư Thế trong là quá nó trình lon thu quả nó lon hơn là là trên này cho nên cái bên trong là nó chưa tiêu hết cho nên là nó dày dạ đây các bạn này đây cái hạt nó chỉ vậy thôi à, gọi đây. là sầu vâng. riêng hạt đẹp thưa ông nghiệp là trước kia mà dùng phân bón thông thường thì hạt của nó có được lép như này không ạ thì nói chung nó nó hạt nó nảy nở nếu dù như mình không đủ chất còn nếu mà đủ chất rồi thì nó nuôi cơm chứ nó không có nuôi hạt à thế còn nếu như mà <laughs> thiếu chất này kia nó phát triển cái hạt nó to hơn thì nó à. không gọi là sầu riêng lép được vâng. nó giống như nhãn hậu tiêu đây các bạn này Đấy, làm sao mình nuôi luôn. cơm cái vâng. cơm của nó nó, Đấy, nó cơm nó dày như thế này vỏ thì ờ, mỏng à, bản chất nó thì lép Đấy. nhưng mà nếu như mình không đủ chất thì cái hạt nó ưu tiên nó phát triển cái hạt À, à, nhưng mà đây là mình đủ cái, um, cái đủ dinh dưỡng đủ dinh dưỡng bằng cái uh, phân bón trung lượng silic thì nó sẽ nuôi cái cơm. này đây đây đây đây nuôi cơm. có cái hạt nhỏ nằm ở trong này mà con thấy nè ừ. nó nó vẫn là hạt bé tí đây này ừ. nó chỉ hơn cơm rất dày nhưng mà dạ. ừ. cơm rất dày gạt hơn đó. gạt can tí thôi này anh lấy cái tay anh gạt đây đây đây đây nó chỉ bé tí đó đó ờ, đó để lấy lốt miếng ra rồi đó chị ăn hết luôn hết luôn cái ống này đi rồi cái này về bỏ hộp ơi ngon lắm các bạn ạ Đây để tôi ăn tiếp tục nhé Các bạn đừng bảo mình ăn tham nhé Tại vì Ăn hết để thưởng thức Ăn hết để thưởng thức là một hai là để cho các bạn thấy rằng Cơm rất là dày Nhưng mà hạt này bé xíu Đây này Cái hạt của nó bé xíu như này thôi Đấy cả một cái miếng mà toàn cơm nhá Mà nó ngậy lắm các bạn ạ ừ. Ừ. Ngày hôm qua chị ăn thử một trái kia dưới kia là ri sáo Cái này nó khác rồi. Ừ. cái này nó khác nó, nó phát ngậy. ngáy rồi mình phát ngán ừ, nó ngậy lắm các nếu bạn nếu như người nào mà có bệnh ghiền á, thì ăn đủ đủ đủ trị ghiền đúng rồi trụ đủ nghiện á <laughs> bạn nào mà còn những trái khác thì không trụ trị trị được nghiện á cái cơm của nó béo hơn nó có chất sữa hơn sầu riêng ri sáo đúng rồi Chính ngon hóa. vô cùng luôn các bạn ạ tuyệt vời vâng ờ, trước kia mà chưa dùng chilic thì cái độ um, ngậy độ um, độ béo nó chưa béo, có cao thì nó có cao như này mà cộng thêm những cái chất khác nó đầy đủ cái dinh dưỡng mà chi lít thì nó đúng trái nó chắc trái nó mỏng vỏ vâng. và khi mà dùng cái Sinic này thì ông thấy rằng nó có hạn chế được cái nứt vỏ không ạ? À, nó không chỉ nó nó hạn chế được hư thối trái, hạn chế bi top rồi các bệnh sâu này kia. Vâng. Nó hạn chế bi. Vâng. Để làm cho sản phẩm mình đẹp hơn. Đẹp hơn Ở đây là tôi thấy là một cái chùm này của nó phải hơn chục ờ, quả mà nó phát triển cũng rất là đều và đẹp nhỉ dạ đúng anh nếu như mà người khác đó, thì người ta sẽ lại người ta lặt vỏ bớt đi à. nhưng mà cái cái cái cái thằng sầu riêng chính hóa thì nó ra thường thường nó ra chùm như vậy à, à hay quá chùm á nó có lợi của nó và nó có hại của nó đúng rồi nó sẽ bảo vệ đang xen với nhau để nó đỡ bị rơi rớt đừng nuôi đâu, cái hại của nó là những con sâu này kia nó dễ trỏng nó vô bị núp à. lúc nào nó cũng có hai mặt à. cái lợi và cái hại thì mình cứ tìm cái hại để mình trị mình giữ cái lợi ừ. nó thường thường nó ra chùm như vậy à, vâng cái cây này từ đầu vụ thì nó có khoảng độ có được tạ quả không chị tại vì cái này nó mới phục hồi dùng chi lít để phục hồi thôi chị cái cây này nó khoảng chừng mười mấy trái thôi mười mấy trái à, thì qua năm sau nó phục hồi dần đi nó đỡ cái ra thì nó sẽ ra trái đều hơn khác à, tức là cây này là trước đây là chưa nó bị bệnh bị bệnh rồi phục hồi lại vâng nhưng mà phục hồi bằng cái ờ, phân bón silic này dạ thì cây nó cây nó cứng cáp hơn đẹp hơn và nó mới ra được quả bằng này dạ vâng và nếu như mà không có silic thì mùa trước này... mùa trước thì không có trái nào hết không có trái nào rồi đấy như vậy là khi dùng phân silic thì nó phục hồi được cái bệnh uh, ờ, pitoptora và uh, nó sẽ giúp cho sai hoa đậu quả cũng như là cho chất lượng sầu riêng được ngon như các bạn đang thấy đây dạ đấy thì um, vâng lúc nãy là chúng ta uh, được xem uh, cái uh, mà chúng tôi bổ cái trái sầu riêng là giống chín hóa và sau đây thì chúng ta sang cái giống là D6 ừ, D6 thì thưa ông Hiệp là trước kia mà chưa dùng phân chính thì cái cây sầu riêng này nó được bao nhiêu trái Thì cái trái nó ra thì trung bình khoảng chừng 20 hai mấy trái nhưng mà cái trái mà em đánh giá để đương phẩm em bán được á phục vụ nhu cầu á thì nó thấp hơn tại vì sao tại vì có những cái nhãn hàng như nó nhỏ và nó nó bung ra không đều à. nó nó gọi là eo nó đeo thắt nó, nó, nó eo thắt eo thắt cho nên à. cái cái số lượng nó không cao như à. sau khi mình dùng silic à. à khi dùng silic thì cái những cái eo nó bị hạn chế đi nó nó, nuôi được nó lây quả à, hơn nó nó lầy quả hơn nó lây quả hơn những cái trái tròn và to thì nó nhiều hơn vâng và và số lượng hiện tại vừa rồi mà chưa thu thì được bao nhiêu ạ bao nhiêu trái ạ? Hôm trước đây bây giờ nó rụng khoảng à, vài trái thì trước đây nó khoảng chừng 30 mấy 40 trái trên cây này à. trong mùa này. Tức là trước à. chưa dùng silic thì nó được khoảng hơn 20 trái nhưng dạ. mà trái nó bé nó đeo thắt đúng nó rồi đều cái à, nó hiệu quả mà để mình bán nó, nó ít hơn đấy ít hơn dạ còn bây giờ mình dùng silic thì nó được hơn trái nó tròn hơn ờ, gai nó, nó xanh à, ba bốn mươi trái dạ. này trái tròn ra xanh tỷ lệ mà mà trái thương phẩm nó cao hơn à, Đó. và mình tiến ra đây để xem mắt của nó đây đây đây cái trái này nó nó gần đây đây anh đây những cái trái này đó nó xanh gai nè và cái gai nó to nó nở nhưng mà nó đầy đủ chất nó không có nứt đây đây đó đấy nó xanh trái này gai thưa này các bạn này cho đến chín nó vẫn còn xanh à, đến lúc chín nó vẫn xanh đấy mà quả nó đẹp dạ mà nó to trái hơn đấy à, nó đồng đều hơn à, với một cái cây sầu riêng mà 25 tuổi này thì à, à, ông sẽ hạch toán sơ cho bà con là à, với cái mức thu của mình vừa rồi thì ông dự đoán là cái cây này nó sẽ được khoảng thì bây giờ bà con cứ tính là bây giờ ba chục trái cho một cây này ừ. và trung bình đó mình lấy trung bình với nhau thì khoảng 3 cân một trái vâng đó. 3 cân. ba cân mà Còn nhanh ba cân. không tính nha các bạn nhé. Dạ thì nó trúng trung bình thôi thì nói chung là cây này thì khoảng một tạ. Một tạ quả. Một tạ là còn ít nhé. Vâng những năm sau phục hồi thì nó sẽ chất lượng hơn thì đây bà con đánh giá hồi nãy là cái lá à, anh anh qua đây cái lá của thằng măng cục bây giờ mình đánh giá lá sầu riêng hồi nãy lá măng cục đó là bà con mình tính là năm ngón tay thì cái lá sầu riêng đây mình phải đạt nó khoảng là ba ngón tay đó lá nó đạt khoảng ba ngón tay rồi anh điên đứng coi đây thì phía trong này nè bà con làm sầu riêng sẽ biết ở trong này là cái vàng lá nó chưa được có đầy đủ chất lá nó còn nhỏ này thì ra đến ngoài này nó khi đầy đủ chất thì cái vàng lá nó phải to bự thế này từ lúc mà mình à. phun uh, sử dụng xi đấy dạ đúng rồi thì phía trong á nó, ra đọt nó, nó sẽ già nó đào thoải từ từ à. chất lượng phía trong này nó chưa cao so à. sánh lá nó chưa bằng nhau ở bên ngoài này nó đủ chất rồi thì lá nó sẽ to hơn ừ. đó còn cái rỉ sắt đây nó nó nó còn đây đó rỉ sắt bệnh đây thì vâng. cái, cái, cái này cái cũ nó nằm bên trong à. cái này mình trị không thể nào hết được nhưng mà già nó đã đào thải hơn à. thì mình phải lo cái thằng bên ngoài à. đừng có cho nó lây ra nữa à. chứ còn thằng trong này chỉ chỉ có chờ rụng và hư thôi nếu mình trị thì nó tốn chi phí không cần thiết à. bản thân nó cũng hủy đi nếu mà cái đọt ngoài này tốt tốt à. tự động là kia ra à, tự động nó sẽ hủy còn mình trị cho nó hết cái này thì chi phí cao không cần thiết vâng. Dạ, dạ. đó đó, đó. cái cần thiết là mình cứ đều đặn để mình chăm sóc vườn mình phun để mình giữ cái cơi đọt mới ra vâng. cứ ra và cái đọt mới này là được dùng silic các bạn này dạ. cái đọt mới này là được nó lá rất là cái màu xanh nó rất nó khác màu xanh, xanh đậm xanh đậm và lá nó mở nó dày lá. nó dày nó cái dày. lá nó dày và nó khỏe đây hai mặt lá đây các bạn này hai mặt lá đây nhé dạ. không có một cái tì vết không cái có tì bệnh vết gì. gì không có một cái ờ, bệnh uh, bệnh gì ở trên cái lá này tức là dùng cái phân xương cho cái lá này nó gãy hoặc tới vâng. à, rất là hiệu quả và mình có thể sang thăm một cây bên cạnh nữa rồi để cây xem này là... cây này là cây đôi cây này cây đôi tại vì hồi xưa bố trồng á, là sợ nó yếu cây chết cho nên còn dư cây á trồng ghép thêm à? à ghép vào cây nào hư thì mình bỏ nhưng không nào hư hết mình để luôn được cả luôn đây này để cả, cả luôn ừ. rất là sai Tức là dùng phân bón silic thì cái tỷ lệ sai của nó là dạ. có thể gấp rưỡi. À cái này cũng đi sáu này. Đó bà con thấy cái, cái những cái trái nó chất lượng hơn. Cho so với dùng phân bón thông thường. Dạ. Và cái này sắp chín rồi nè. À cái này mình phải đứng xa không là nó rớt vào đầu. Dạ mình. nó rơi vào đầu. Vâng. Trước kia mà chưa dùng silic thì cái mắt của nó thế nào? cái mắt của nó không có nở bung ra hết chị tại vì à. nó nở bung là do cái thương phẩm cơm của nó bên trong à. cái cơm hồi nãy chị ăn cơm nó dày lên nó tốt nó, nó nhiều nó to lên. là nó nhò thì cái trái nó sẽ to đúng rồi còn cái cơm nó ít thì dĩ nhiên không có bung được cái trái vâng nó nở cái trái ra à, à. cho nên chính vì vậy mà mình đi mua là mình phải chọn mình cái... mình đánh giá nó là trái như thế này thì cái cơm nó mới nhiều mới dày mình cơ bản đó chỗ nào cũng thế gọi là cái cơm mình mình ăn do cây này là quá cao cho nên là mình không thu hái được mình chỉ cây sử dụng này là còn thấp á còn cây còn cao nữa đó, mình chỉ thì... sử dụng là thu hái bằng cái chỗ là tự dụng thôi đúng không tự dạ, chín đúng rồi à. thì cứ ngày bốn cây măng cụt một hai ba bốn như vậy thì cứ bốn cây măng cụt này ở giữa cây sầu riêng à đúng rồi đây thưa các bạn đây là các bạn để cho bốn cây măng cụt đây sau đến cây sầu riêng đây đấy cây, cây, cây sầu riêng ở giữa đây bốn cây măng cụt xung quanh đấy thưa các bạn đây là theo thế cái cây thường thường những cái đoạn mà nó đưa ra ngoài cái, cái nấm hồng nó bị lây là do nguồn gió những cái đọt đưa ra ngoài thường bị nhiều hơn là cái bên trong à. bên trong nó bị cản bớt đó cho nên cái cách trị bà con phun ở trong còn kể cả phun một ngoài thì hồi đó mình sẽ chỉ cho cái cách phun hiệu quả và cái vườn này thì mình đã thực hiện được mấy lần phun phân trên cái vườn này thì à, năm rồi mình chỉ ra là phun thôi thì vâng. à, hai lần phun là bắt đầu khi mà mình phục hồi xong cái vườn mình phục hồi nó lại thì mình phun để vâng. mình cho nó ăn và mình ngừa nấm bệnh vâng. và lần thứ hai là cái lúc mà chuẩn bị ra hoa, để cho sức khỏe nó tốt nhất và vâng. chất nó đầy đủ nhất vâng. đó là hai cái lần đó vâng. rồi nếu như sau này thì hiệp sẽ tăng lên ba lần thì nó chất lượng hơn vâng. là lần thứ nhất là vào thời điểm phục hồi cây sau khi thu hoạch vâng. lần thứ hai là trước khi mà ra hoa vâng. còn lần thứ ba tốt nhất là phun vào cái giai đoạn nuôi trái nuôi trái sau, thì ba lần như vậy nó sẽ chất lượng hơn cái quả vâng và đồng thời là để à, cho cái chất lượng à, cái măng cụt này ngon hơn à, tỷ lệ sai hơn gấp ừ. nhiều lần đấy nhiều lần dạ. so với dùng cái phun bón thông thường thì ngoài cái việc mà phun như ông đã thực hiện thì ta lên bón gốc như là chúng tôi vừa đúng rồi bây giờ à. mình kết hợp có nghĩa là từ dưới dẫn lên và từ trên từ trên à. xuống cái ăn ờ, cây măng cục này nếu mà gốc nó thì mất khoảng một tháng nó mới dẫn được đến à. đến lá hoặc đến trái dạ. khi mà mình vung lá thì tốc độ nó còn lại khoảng nửa tháng hoặc một tuần thôi thì nó vào đến lá hoặc vào trái nó đã hút hầu dinh dưỡng vâng. vậy nên bà con chú ý là um, chúng ta lên vừa bón gốc vừa giải gốc vừa phun trên lá và phun trên lá này thì bà con phun định kỳ như ông Hiệp đã nói và ở đây vườn này tại sao vẫn còn nấm hồng là bởi vì ông phun mới có hai lần dạ đúng rồi năm rồi ít. chỉ có phun hai lần vâng. thôi nếu như mình không giải gốc thì việc phun này nó mình phải thực hiện khoảng 5 lần thì nó sẽ đúng rồi định kỳ khoảng 2 đến 3 tháng vâng. và vào cái thời điểm mà mình chăm sóc vườn có nghĩa là đúng đúng cái thời điểm nhé đúng thời vâng. điểm để mình phun nó sẽ hiệu quả hơn vâng đấy nó hiệu quả hơn và nó sẽ hết cái nấm mọc dạ. nó hết đến 8 90 phần trăm không bị nữa vâng. à, vâng thì thưa các bạn là nếu như các bạn muốn mua măng cụt sầu riêng ngon chất lượng cao à, sạch giá cả hợp lý thì liên hệ với ông Trương Đăng Nghiệp dạ. với số điện thoại 0976 000 188 bà con cứ đến khu vực là xã Phú Mỹ Hưng gần địa đạo Bến Dược Củ Chi Bến Dược Củ Chi dạ vâng, hỏi nhà ông Hiệp thành phố Hồ Chí Minh các bạn dạ. nhé và nếu như mà các bạn ngoài Bắc muốn xếp hàng Ờ, sản phẩm này thì ờ, ông có sẵn sàng không ạ? À, sẵn sàng thôi, mình cứ đúng cái quy trình mình sẽ ship ra vâng. đến nơi. Vâng, bởi vì những trái cây dùng silic, tất cả những trái cây đã được dùng silic thì đều có một cái thương hiệu rất tuyệt vời. dạ. Mà trong miền Nam này thì bà con có thể chưa quan tâm nhưng ngoài Bắc thì khi người ta nói đến là trái cây dùng silic là nó rất ngon thì người ta đặt mua rất nhiều. Yeah. Dạ. Đấy. Đấy. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi đã vào đây để làm một cái clip này để hướng dẫn bà con về cách bón phân silic à, cho à, măng cụt để giảm thiểu sâu bệnh à, tăng năng suất tăng chất lượng và để giúp cho măng cụt là ờ, có một cái thương hiệu à, tốt hơn à, cũng như là mang lại giá trị à, à, cây sầu riêng là mệnh danh là vua các loại cây măng vâng. cụt là nữ hoàng à. hai cây này là cái biệt danh nó rất dạ. là hay nhất. anh trồng ở đây là kết hợp hai cây nữ hoàng với ở cây vua là vua và nữ hoàng cùng ở đây thôi chỉ có hai loại thôi vâng. à. trên một cái vườn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 À, thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình của chuông vào chữ đăng ký miễn phí để được đón nhận nhiều clip hay hơn nữa thiết thực hơn nữa một lần nữa thì xin cảm ơn ông rồi xin cảm ơn công ty cảm ơn chị ờ, của dạ. ông là lăng là tới đây sang năm là năng suất gấp hai lần so với dùng phân bón thông thường dạ. và à, chúng tôi cũng hứa là sẽ quay trở lại vườn dạ, hỗ trợ em hỗ dạ. trợ cũng như là đến mùa thu hoạch để trực tiếp quay cho bà con thấy rằng cái tỷ lệ bằng củ sai như thế nào sầu riêng sai và chất lượng ngon ra làm sao và cuối cùng thì chúng ta cùng chào khán giả rồi xin chào xin khán chào giả nha